chờ chi nữa ngày mình bên nhau nương dây tương hồng này tốt đôi anh yêu em như đang nụ tình mất thứ gì người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đắn đo